Xin chào anh em thì hiện nay có rất là nhiều đồ chơi tài xỉu hiệu quả đấy, và có rất là nhiều anh em thầy thợ đấy, có thể nghe có thể đánh được hột tài xỉu rất là giỏi anh em nhé đấy khẳng định anh em hiện nay tất cả các sân chơi sân chơi nào cũng có anh em thầy thợ đấy, nghe đánh hột tài xỉu rất là giỏi đấy vì có rất là nhiều anh em chuyên lắc cái em có thể liên hệ với tôi anh em bảo là anh em chơi em thua rất là nhiều 10 trận anh em thua đến 7 đến 8 trận đấy thì khẳng định với anh em này anh em sử dụng những cái hột trợ anh em mua trợ đấy hay là những cái hột là anh em mua trợ về anh em sửa lại làm lại đấy thì khẳng định em với những hột đấy thì anh em thầy thợ người ta nghe người ta đánh rất là giỏi đấy anh em sử dụng những cái hột đấy thì khẳng định với anh em anh em chỉ có thua thôi 10 trận anh em thua 7 tám trận là chuyện bình thường thế làm thế này để anh em chuyên nắp cái em có thể giành được chiến thắng thì anh em theo dõi clip này clip này thế tôi sẽ chia sẻ với anh em cái bộ hột tài xỉu có tên gọi là hột C1 Đấy, và chia sẻ với cái cách nắp cái thế nắp để giúp anh em giành chiến thắng anh em nhé thì nói qua này về cái hột C1 này Đấy, nó là không tan không tan của nhà không tan để sẽ bao cho anh em đủ các yếu tố thứ nhất là thử soi đèn này đây em cho này soi đẹp đấy, rất là trong nhá, đấy. hoàn toàn là bình thường nó không khác gì là một chợ anh em nhé đấy. Đấy, rõ rất là trong hoàn toàn là bình thường nhá, đấy. cái thứ hai nữa là cho anh em thử nâm châm thoải mái tí rồi xem ngâm nước muối cho anh em để em thấy được bộ này nổi hoàn toàn bình thường thứ tư nữa là em có được bao nhiêu tiền đấy ăn thua bao nhiêu tiền đấy, người ta có trẻ vụ ra không hề phát hiện tác tích gì em nhé đấy em phải sử dụng những cái đầu không tan để em có ăn thua đấy em có được em có giành được chiến thắng thì người ta kiểm tra thoải mái không hề phát hiện tăng tích gì em nhé bữa đây là 100% không tan thì anh em chỉ cần là duy nhất cho tôi một bộ hột C1 này thôi còn nắp đĩa gì cũng được không ảnh hưởng gì em nhé nhưng em lưu ý này anh em nên chọn những cái đĩa nó nồi ở giữa này một chút Đấy, những cái đĩa là nó có xu thế là nồi giữa một chút để làm gì khi nó nồi giữa này nó sẽ có những cái đường cong Đấy, để nó hộp nó sẽ đi đều hơn nó sẽ dễ dàng nó lăn nhiều vòng hơn anh em nhé Đấy, và em cứ chọn một cái nắp cho tôi Đấy, họ cắt cái nắp cho tôi cái khoảng cách từ đây đây Đấy, là khoảng 5 phân thôi 5 phân để khi mà anh em úp vào cái dĩa này đấy em cầm nó thoải mái ôm trọn được cả nắp và đĩa để em dễ dàng nắp thôi anh em nhé thì với cái bộ hột C1 này là nó được bo tròn đấy, phá tất cả các góc cạnh và cắt âm phá tiếng chống lại tất cả anh em thầy trò nhé và nó đi đều hơn anh em nhé đấy nó sẽ lấy xỉu chính tả anh em nhé đấy nó sẽ đi đều hơn cho anh em và đặc biệt hơn nữa này, cái tỷ lệ về bão đấy, rất là cao em nhé em có thể làm theo ý của mình đấy, 28 hay là 37 tùy anh em nhé tùy phù hợp vào cái sân chơi của anh em nhé đấy đấy anh em phải lưu ý tôi này đấy khẳng định anh em là ở sân chơi bây giờ có rất là nhiều anh em thầy thợ giỏi anh em nhé cho nên là anh em đi chơi anh em lắc thì anh em thua 7 đến 8 trận 10 trận em thua 7 8 trận là bình thường em nhé đấy đấy em phải lưu ý đấy 7 đến 8 trận là chuyện bình thường thì em sử dụng cái bộ này cho tôi bình thường thì em có thể là lắp làm được ok bình thường đấy nó sẽ đi sẽ tải sẽ xíu, đấy. cái bộ này là nó cắt âm phá toàn bộ tiếng chống lại em thầy thạo rồi nhưng mà khi vào sân chơi đấy gặp những thầy thợ người ta giỏi giỏi thật sự đấy đấy thì anh em nên đấy, nên sử dụng là đấu pháp này cách thế nắp như cho tôi anh em nhé đó là cái dựa thành đấy, dựa thành là như thế nào dựa thành là như thế nào đấy thì anh em nắp này em, khi em nắp nhé đấy, cái điểm thôi chứ không anh em hơi nghiêng tay một chút hơi dốc tay về lòng mình một chút để làm gì để nó sẽ dựa thành này nó dựa thành nó trượt xuống này anh em nhé đấy nó dồn cái hột này như này cho tôi đấy thì khẳng định em với cái thế nắp như thế này đấy, anh em thầy thợ anh em à, thấy mình nắp này khẳng định người ta sẽ bỏ đi thôi đấy, hoặc người ta sẽ đánh nhỏ một hai chén gọi giao lưu rồi người ta sẽ đi vì người ta biết người ta không có ăn được ở sân chơi của mình thì đương nhiên người ta sẽ bỏ đi thôi em nhé đấy em cứ nắp giúp tay cho tôi đấy, làm sao đấy, để nó trượt xuống và cái quân hột này đấy nó trụ vào nhau như này đấy nó khi nó rơi xuống thành này nó tạo ra cái tạp âm này đấy và cái thành cái cạnh của hột này nó trượt xuống đâm xuống dưới đĩa này đấy thì nó sẽ không ra một cái tiếng gì anh em nhé đấy, nó không có một cái nguyên lý gì để anh em thầy thợ có thể phân tích có thể nghe anh em nhé đấy. đấy cái thứ nhất cách thứ hai đấy em trước khi chơi em cũng nên đấy, vận động này đấy, cho nó lỏng cái cổ tay này dẻo cổ tay này cách thứ hai này em lắc này đây, em nhìn tay tôi nhé đấy. đấy nhìn rồi anh em có phát hiện không em lắc ấy khi cái điểm dừng trên không ấy của anh em này em lắc bình thường nhá đấy điểm dừng trên không này thì em hơi nghiêng lên một chút đấy, em đặt xuống để cho con hồng con dốc vào một bên đấy cũng nó sẽ dồn vào một bên này đấy, và nó cũng dựa thành nó trượt xuống một tí anh em thuận bên trái thì em nghiêng sang trái và em thuận em nghiêng sang bên phải thôi. nhưng em lưu ý nhé em không nên giúp này đấy, lúc nào rút này thì người ta người ta sẽ để ý và không chơi nếu như anh cứ đắt như thế mà anh em ăn đấy, anh em ăn hoài thì đương nhiên người ta sẽ chú ý và người ta đánh theo mình hoặc là người ta không chơi thế nên để mà nó người ta không để ý thì anh em cứ nắp cân tay bình thường đấy. cái điểm này chứ không anh em hơi lưu tí không em đặt cái điểm dừng chứ không đấy, hơi lưu một tí em đặt xuống rồi đấy nhá lưu ý rồi thì anh em nào đấy đang đam mê đang yêu thích cái bộ môn này và chuyên lắc cái đấy thì em có thể là mang nắp này đĩa này đấy em chuẩn bị rồi là cái đĩa có thể nồi ở giữa một chút này và cái nắp này đấy, khoảng cách này là 5 phân mang tới trực tiếp nhà tôi đấy và tôi sẽ hướng dẫn anh em cách nắp cái cái bộ hột C1 bên cơ sở tôi đấy khẳng định với anh em là với cái bộ hột bên cơ sở tôi ấy, nó sẽ giúp anh em đấy 10 trận ăn 6 đến 8 trận là chuyện bình thường đấy khẳng định với anh em thế và cái hột này là nó anh em sử dụng thoải mái nhé sử dụng hoài đấy không cần phải bảo quản bất cứ gì hết anh em ạ anh em chơi xong ấy, anh em chỉ cần là lấy một cái mảnh giấy ướt này hoặc là lấy một cái uh, mảnh vải mềm anh em lau đi và anh em gói vào để nó đỡ bị xước thôi đấy, chứ còn nếu không cần phải bảo quản bất cứ gì anh em nhé đây là một cách để giúp anh em lắc anh em có thể giành chiến thắng ở các sân chơi đấy anh em nhé thì với cái bộ hột C1 này ấy, nó là cũng là không tan em nhé đây nó có đầy đủ kích thước anh em nó có đầy đủ kích thước nhé đấy 11, 12, 13, 14 phù hợp với sân chơi của anh em anh em chơi hột bao nhiêu thì có thể liên hệ tôi sẽ làm cho anh em thì anh em mà quan tâm tới những cái đồ công chuyện hay bộ hột C1 này hay là những cái kỹ năng cái cách nắp để giúp anh em giành được chiến thắng ở các sân chơi tài xỉu thì liên hệ với tôi qua cái số điện thoại của thị trên mình tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn cho anh em xin cảm ơn anh em đã theo dõi video